Hôn cũng cứ ngồi chị một cái nhá uhm... Hôn hôn cái đi cần mẹ mày mày có thể câm mồm vào chứ bố mới chửi chết con đi mẹ mà ra đi cần mẹ mày còn vô học xúc vật đi cần mẹ mày câm con mẹ mồm vào